Ở một nơi xa xôi quyền bí Dùng tay Tạng Đó là nơi tồn tại của sự thần bí Văn vinh thượng cổ Ghi đoạt được nó là bảo thành thiên không Tái hiện lại thế giới thượng cổ Một ngàn năm trước Tổng trưởng của một bộ lạc Ghi nhận được năng lượng thượng cổ Ông ta thống lĩnh mọi người đi vào dùng đất cấm Tuy nhiên Điều gì ở phía trước đang đợi họ lầu tượng cũ Điên vào của người chết Ông ta là người Không phải thần thánh Ông ta là người Không phải thần thánh Đây chính là đáp án cửu tự nhất sinh của họ Người vừa nói những người đó thuộc bộ lạc nào dùng phía Tây Đó là bộ lạc gọi là điểu tộc Ta biết trưởng tộc của họ là điểu cách La Bố Điểu cách La Bố bất chấp luật cấm của tổ tiên Hắn ta đã lừa thần thủ hộ của thượng cổ Ăn cắp năng lượng dùng cấm À là A Mẫu Có thể nói chúng thần thượng cổ Có chuyện gì không Nhân minh của chúng thần thượng cổ và họ sao tai nạn mang tiếng diệt vong Diệt vong tận diệt Những điều gì Ở bộ lạc chúng ta đều nói qua rồi Đúng rồi Chúng ta lấy kỷ nguyên trước gọi là thượng cổ Trải qua ngàn năm Việc phía Tây vừa sinh ra đuôi đấng nền văn minh hoàn toàn mới mẻ Có lẽ bộ lạc và các sinh vật mới sẽ được sinh ra và sản sinh hơn nữa Như vậy thì chính là chúng ta hiện nay sao Đừng cãi nhau nữa Có để cho người khác nghe không hả Một dạng năm quá lâu Ta muốn biết Cái tình điệu cách là bố đó Rồi thế nào Điều kích là bố tự mình điểu thần Hắn ta mê hoặc cả cộng nhiên Tập hợp quân đội lớn mạnh Phá quỷ khắp nơi Người phía tây đều đứng trước âm thượng Thượng cổ của điểu thần Hoàn toàn không có cách nào có thể chống lại Còn những phía Tây Khi đó giống như địa ngục Các nơi đều là sinh linh văn hồn thì nữ cách tăng đầu thai hạ huyết bắt cóc tất cả điểu thần và các con chim lớn nhỏ trên núi tuyết đa ma giỏi quá thật à các vẫn là thần không phải tất cả đều chết sao Chúng ta chẳng phải vẫn đang sống Chúng ta không được chế nhạo thời đại Không được đùa với văn minh cổ đại bởi vì tất cả những nhục nhã đó đều là nỗi nhục nhã đã qua của nhân binh trái đất Và tất cả nhân loại trên tinh cầu này đều đã từng đồng mưu Nếu như chúng ta không thức tỉnh, chúng ta sẽ không thay đổi Thời đại như vậy cũng có thể đổ ập lên đầu chúng ta Chiến công đi nào À là mẫu Trời bên ngoài tối lắm cho mã Nhìn đây Châu Mã, mời nhìn kìa, trong bóng tối chỉ cần một chút ánh sáng. Đó chính là phương hướng. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Tộc Mân Ba cũng có rất nhiều bộ tộc ở phía Tây. Để đời sau không lặp lại bi kịch của tổ tiên, chúng ta phải mang những câu chuyện của chúng thần thánh thượng cổ viết thành bài ca. Từ đó chúng ta đã nói các nghệ nhân của các bộ lạc sẽ hát. Lời ca sẽ gian xa toàn bộ lạc. Trương mà Người làm gì vậy À là A Mẫu Không phải là ông dạy con Mỗi khi tới một vùng đều lấy một ít đất sao Cho vào trong cái này Chỉ là cho vào đây để làm gì hả Trương mà, Nói con mang là đá ngũ sắc Chúng ta hát nói đi đến khắp các bộ lạc Tập hợp các linh khi tự nhiên của trời đất Đây là ước nguyện cũng là một việc cầu phúc Trương Mã Nhanh qua đi Cẩn thận chút Chú ý chỗ hỏng chiến cống chiến cống chiến cống châu mã châu mã chiến cống chiến cống à chiến cống gì cứu con chiến cống Viên cống Ta tưởng là sẽ không còn gặp mi nữa Tăng cánh hoa khép lại đang biến mất Điếu thần thống lĩnh họ phá hiện lại thế giới tượng cổ Đây là Đây cũng lại là một bộ lạc Xem đi Châu Mã Bộ lạc thực vật thật đẹp Nhưng tất cả Mất một ngàn năm đó Họ dạo tất cả nơi đây đều liên tiếp mật thiết Đều có mối liên hệ cộng sinh giữa họ qua cỏ cây Đừng nhìn các loại cây cỏ qua nhỏ Chúng đứng lên qua núi qua biển đã tinh cầu này xây dựng nên mối liên hệ Chim trên trời Xuống dưới đất Cá dưới nước Tất cả dạng vật đều tồn tại tương hỗ trong một mạng lưới như một dạng năm trước Các vị thần tượng cũ Cũng ra đi từ đây Xây dựng cho mình một bộ lạc Đây chính là xung đột Là độc lập Thảm họa bắt đầu Tàn sát tự nhiên Cuối cùng là tự diệt Vì bản thân họ có biết không hả Dạng vật đều có sinh mệnh Không chỉ là con biết Ta biết Còn có trời biết đất biết Bao gồm tinh linh cỏ cây đều biết Đều nghe thấy Ta đã thủ hầu ở đây Mất trăm năm nay rồi Đêm nay sao bận Ta quan sát hiện tượng sau đêm Bao phủ mây đen Khắp sao thiên đỉnh Bao nhiêu phía Tây ngày xưa Đã tranh đoạt hàng ngàn năm thiên nữ Cách tan nhốt lại Đã trốn thoát từ núi Huyết Đà Ma Các người mau chóng xuống núi Đi thông báo cho các Bồ Tát phía Tây được biết Chuẩn bị phong ngự Dân thưa trưởng lão Ta cũng sẽ lập tức trở về chùa Tây Cách đi Tình hình rất cấp bách Ta còn phải thông báo cho các bộ lạc Xin cáo từ Đi cẩn thận Một kiệt đại thúc giờ đây ngồi xuống Thay truyền thuyết nói trưởng lão dạy Nếu thằng xuống lại dùng tay được Ông cũng vì chuyện này mà tới hả Đứng dậy Cha có gì dặn dò con à Là vấn đề gì xin cha thỉnh giáo Tốt Tập quân ba chúng ta Và các dân tộc đa phổ các người Nhiều lần tác chiến chung tay Chỉ cần chúng ta liên hợp lại Miễn thần có gì đáng sợ chứ Nếu thần có sức mạnh thượng cổ vô cùng mạnh Gọi là các bộ lạc đều sẽ bị diệt vong Ta thấy chúng ta cần phải tranh tay quả này Tránh nuôi dân Đủ rồi Ngươi làm trưởng một tộc Sao có thể nào nói lời như việc như vậy Tộc ta chỉ có dũng sĩ chiến tử Không có dư phu nhắc gan Còn trốn thì tự ngươi đi trốn đi Một kiệt đại thúc Lần này thì đến không phải là muốn thương lượng với thúc sao Đừng kích động Đào Ngồi xuống từ từ nói Ăn chay của ngươi đắc bổ đâu Đi tìm tiểu thần rồi Chim hả Tên cô biết đường sức Suốt ngày ra ngoài gây chuyện Đứng dậy Răng của ta rụng rồi Rụng một chiếc răng Đáng gì chứ Tự ngươi chưa đụng răng xong, Sao để để kẻ khác làm rụng chứ Chim Đã đâu không nhập Ngươi trở nên lợi hại rồi đó Đến đi Ta sẽ cho ngươi rụng thêm vài cái răng nữa Người đến đây Chúng ta xem ai hơn nào Xem ta đánh gãy mấy khúc xương của ngươi Oh! ta cháy rồi đi Kiến công Bảo vệ cho mã Bảo cái chùa Tây Cách Chúng ta tập hợp ở đây Ugh! sổ Đi thôi Đây không phải là chiến trường của chúng ta 一个。 Tháp đang tỉnh dậy đi Người có nghe thấy âm thanh kỳ lạ không? Tiếng gì vậy? Nói trước cho người cẩn thận chút Vậy làm sao? Phí lời, cô có thể làm sao? Ta đã làm thế nào? ta tự đi nào Phải là chết rồi Chúng ta chỉ biết Phải có Tandala ở đây Chúng ta muốn chết Cũng không dễ Tháp khác Thảm thiết kêu là không thể cứu người được Phải học cách đối mặt nguy hiểm Nói thì đó thế Xem tôi hôm trước Đối mặt tấn công đằng chim tới thôn ta Thế là dũng cảm lắm rồi Nhưng ta chỉ nhìn thấy ngươi chạy thật nhanh Bốn con chim đều không đuổi kịp ngươi Ta nói là với ngươi rồi mà Tốc độ của những con chim này rất nhanh Chính vừa nãy Có một thôn bị giết rồi Chúng ta phải nhanh chóng đến chùa Tây Cách tìm ra chỉ dẫn của trưởng lão Trác Tây. Truyền thuyết rằng điều này có một thần dụ. Người mở nó ra sẽ có thể tìm ra phương pháp diệt điểu thần. Tháp cát, người đang nói với ta không? Chiến cống à Chiến cống Nghi ổn chứ Giờ chỉ còn ta và Miên thôi Ta rất nhớ ai là A Mẫu dừng tay Tiến muội Xin lỗi Dọa quân rồi Chiến cống Tháp khác Cẩn thận chút Ta vẫn nhau rằng là một con chim Có thể bỏ qua 10 quả trứng hỏng Cũng không thể giết một người tốt cho tây trưởng lão đã nói với chúng ta như vậy Người này đi chùa Tây Cách Các người phải xin chỉ giáo của trưởng lão Giấy muội mở bộ lạc này không Tôi Tôi là Trước sức bộ lạc Mình muội sao Nguy hiểm quá Vì bà chim Ta và ông nội lạc ở Mân Ba Chị à Chị vừa mới nói tới chùa Tây Cách Một có thể đi cùng không Được đi thôi Mình bộ thực rất nguy hiểm Bộ tên gì Bộ tên Châu Mã Châu Mã hả Chú chó này rất thông minh Theo cuốn sách này đi Bên trong đều là các triết lý Bí mật, chân tướng Hơn một ngàn năm nay Rất nhiều người bất chấp sinh mệnh Để bảo tồn đống sách này Vì mỗi lần qua trăm năm, ngàn năm Sẽ có người muốn phá quỷ nó Biết không Như là sách cấm Cấm thư Bước tiếp theo là cấm nói Bước sau nữa là diệt khẩu Ở đây mỗi quyển Tới đều đến không hề dễ Trách thi tưởng lão Ta đành là ta biết rồi Nếu thần tới rồi đúng không Đúng Nó đang đến Sức mạnh của điểu thần là vô cùng lớn Họ giống như là tường cao Dây quanh vậy Không được quên Có thể mặc sức mạnh cao nhất có thể Hy vọng Một vạn năm trước Đồng dạng có hoạt động gây nên bởi điểu thần Khi đó thôn Tây đã tuyệt vọng Cuối cùng đã xuất hiện một thần linh thượng cổ Cách tăng nữ thần Nhưng theo nữ thần cách tăng trong tiểu thuyết Chẳng phải là đã chết hay sao Truyền thuyết hay lịch sử Nhiều chữ quá Lịch sử đã viết ở đây Vừa nãy toàn thân chúng ta không cảm giác Chân tướng phải đứng trên cao mới có thể thấy rõ Lịch sử cần nhìn xa mới hiểu chân tướng Các thần tượng cổ đã tạo nên Thời đại nhân minh Vậy sau đó thì sao Sau đó thì họ đã theo ma pháp Cuối cùng dẫn tới hậu quả diệt vong Thời đại các học tượng cổ Các vị thần đã nhốt lại các ma pháp Tìm ra hai vị thần con nhân tính Làm cho họ mãi mãi mang phong cách phục vụ bảo vệ họ Dân, vâng, nhưng có người đi vào cổ cách Hắn ta đã lừa vị thần có nhân tính Tại cổ cách nhận được ma pháp thượng cổ mạnh mẽ Hắn chính là điểu thần Sao chúng ta không dùng sức mạnh thượng cổ đối phó với hắn Sức mạnh cổ xưa Đây chính là mục đích Người tới chùa Tây Cách phải không Ở chùa Tây Cách có một câu thần chú Đây mới là mục đích chân chính của chùa Tây Cách Còn người các thời đại đều đã bị cuốn trôi Chết chìm trong trận ai năm tháng Đời đời muốn bốc trần lịch sử phong trần Đi tìm những ẩn tích cổ xưa Câu thần chú ở chùa Tây Cách đã có hơn ngàn năm Đến nay thảm họa đang tới vùng phía Tây Chúng ta có thể cảm nhận được Thần chú cũng đang đợi ngươi tới mở cửa giải mã Ta đến đi Sao không chút phản ứng gì vậy Tiểu cô nương Sao cô không đến thử Ui cháu à Đi đi Chân mã Con đến rồi Con Con là Ta ngửi thấy hơi của con Nghe thấy cầu thọ của con Cảm nhận thấy sự vô trợ của con Chúng ta ở xa thế này Mà cũng rất gần Chân mã Cảm ơn con đưa hát cho vùng phía tay đầy của ta Con là Cách tăng thiên nữ Người có thể giúp chúng con không Nếu thần lại tới rồi Chúng con xin người Hãy cứ giúp lần nữa Tất cả bắt đầu ở cổ cách Con sẽ kết thúc ở cổ cách Châu Mã Con đường đã phải trải ra trước mắt con Con hả Con quá nhỏ bé yếu ớt Con sợ Con không làm được Chỉ cần một đôi mắt cũng tìm thấy mây đen Nhưng để thấy ánh sáng phía sau Mây đen cần một tấm lòng tốt Hãy mang theo trái tim và tiến lên Châu Mã Con có thể làm được có nghe thấy gì không Đừng quảng hốt Ở đây có một đường hầm Có thể bí mật rời khỏi tây cách Rời khỏi đây kia Trưởng lão Con Châu Mã Số phận đã chọn con Hãy nhớ sứ mạng của mình Sao đưa ra Xin cố sức bảo vệ cô bé Trưởng lão yên tâm Tôi sẽ dùng tính mạng bảo vệ cô bé Tướng lão trác tiền đáng chứ Ta đi tìm người bạn thông thái mà cũng như đi tìm kẻ thù Ta đến đến đây rồi Phòng ấn một ngàn năm vẫn chưa thanh lọc linh hồn tòa ác của ngươi Toàn bộ thân vật đã nói về Lời tiên tri ngàn năm ở đền tên cách Ta xem coi nhé Lời tiên tri đang đợi người đưa tin đến Hôm nay Người đưa tin đã đến Khúc nhạc lúc nãy người chờ rất hay Ai sáng tác ra vậy? Thần âm nhạc ở thời cổ xưa Beethoven Ta nghiên cứu Phật Pháp hơn một thế kỷ Đang đợi ngươi được định sẵn đến giải Vẫn còn có chuyện khiến trưởng lão trác tê nghi vấn sao Nói ta kêu xem Khi nào ta có thể giúp ngươi Ở tộc Trên bên có một người phụ nữ bị tật Lại có thai Cô ta đã có 6 người con rồi Ba đứa bị điếc, hai đứa mù và một đứa dở người. Người làng đang tranh cãi nhau. Có nên để cho cô ta sinh đứa con thứ bảy không? Cần gì phải tranh cãi? Giết luôn cả hai mẹ con đi. Người vừa giết người phụ nữ đó Cũng chính là mẹ của Beethoven Điều của áp đặt sở thích lên người khác Giang vật đã có định luật riêng Dù ngươi đưa cái đôi cánh của chim Đó cũng là tai nạn với con cá không nhất định phải thắng tự nhiên Không Ta phải thức tỉnh nền dân binh cổ xưa đang ngủ say Xây dựng một thế giới mới ở Tây Dực Cho dù chịu khổ sở ngàn năm phong ấn Ta cũng không thay đổi ước mơ Cho dù hơn một ngàn năm nữa qua đi Con người sẽ ngưỡng mộ hào quang ta tạo ra Dân vang và danh dự vĩnh viễn thuộc về những người theo đuổi ước mơ vĩ đại Trắc tay Ngươi đã hiểu lý tưởng của ta chưa? Đã hiểu sự đấu tranh của ta chưa? đừng nhầm lẫn hy vọng và giấc mơ với nhau dục vọng là lòng tham vô đáy lý tưởng của ngươi từ lịch sử các thần ngươi có thể thấy hậu quả lịch sử à lịch sử của các ngươi sẽ do ta giết. ta cần đền văn minh cổ xưa vì đó ta sẽ đấu với loài người kể cả thần linh ta chiến đấu với bất cứ ai chống đối ta chắc đây ngươi chỉ làm ra dễ thông thái ta xin để ngươi chết với tín ngưỡng của mình đánh trả đi chắc đi hãy đấu với ta giết chóc là bản tính của ngươi nhẫn nhịn là nghĩa vụ của ta Sao ta có thể từ bỏ cái thiện của mình Vì cái của ngươi chứ Trác Tây Ngươi có thể nói nhẫn nhịn là một kiểu tham vọng Đến ngộ Nhưng ta không giống ngươi Nhẫn nhịn hả Ta không làm được Vì để thành công Ta có thể tàn nhẫn Wilkun ca, anh về rồi. Thành kêu ra sao rồi? Đây là tuyến đường an toàn nhất Tây Dược rồi. Tình xấu là dân tị nạn từ những tộc khác đang kéo đến. Ta nên thu xếp cho những người dân đó, nhưng mà Thành kêu ra đã quá tải rồi. Ta không giận thêm nữa. Không. Đối diện thiên điểu Đối diện một tai nạn Và đối diện một tai quả Miễn họ là người dân Tây Dực Dù họ có ở đâu Kia ra sẽ là hậu thủ dẫn dắt của họ Phụ thân Con kha Con gặp trưởng lão Sa Hi chưa Con đến muộn Đệ sư đã bị thiên điểu phá quỷ rồi Trưởng lão Sa Hi hỏi đồng bào tay giật toàn thể người dân yêu cầu bình của tay giật bởi bộ tộc tay giật đã bị nhiên điểu cứ phá theo ra đang nói chuyện với các bạn đối diện với ma thuật cổ xưa đầy quyền đăng đối diện với thiên điệu muốn đâu dịch quá các bạn kêu ra là thành trì cuối cùng Từng là của tay giật cần sự dẫn dắt của kêu ra trong khi sự tồn vong của kêu ra cần các bạn hỗ trợ mỗi chúng ta cũng như một giọt nước gió có thể thổi cô chúng ta đất có thể rút cạn chúng ta và mặt trời có thể làm ta bốc hơi nếu chúng ta muốn sống chúng ta chỉ có thể cùng nhau tạo thành biển cuốn trôi đội quân xâm lăng của điếu tộc hãy để thiên điểu nghe tiếng thét dần dần chúng ta hỡi đồng bào Hãy cùng chung tay sát cánh Chiến đấu vì quê hương Chiến đấu vì tổ tiên Chiến đấu vì danh dự Chiến đấu vì danh dự Cẩn thận Cảm ơn anh Ông chẳng phải quả sĩ của tộc Bà Lát sao Cô đừng trẻ nhảy múa đâu rồi Ở tộc mang rợ Chúng tôi bị cách nhau ra Tộc mang rợ Mọi người đang dồn về kia ra Tôi hy vọng có thể tìm ra tung tích của ấy ở kia ra Nhưng giờ tôi đã buồn rồi Ông lão, tôi là Điếp Tôi sẽ giúp ông Cảm ơn chàng thanh niên Cảm ơn đã giúp một ông lão mù Đối diện tai nạn Chúng ta nên giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau Chỉ có cách này ta mới đánh bại thiên điểm Đó là cách duy nhất để về nhà Nói hay lắm Chàng thanh niên Anh nhất định sẽ không chiến đấu một mình Sao vậy chiến binh Chiến binh Chào mã Chiến binh Là chiến binh Chiến binh Chào mã đâu Chào mã đâu Chào mã Chào mã À là An mẫu Chào mã Chào mã Có tộc là con không À là a Mẫu Con tưởng không bao giờ gặp lại ông nữa chứ À là a Mẫu Đôi mắt của ông Đôi mắt ông xảy ra chuyện gì vậy Không sao đâu Không sao cả Dù mắt ta đã mù, Nhưng trái tim ta nhưng cảm thấy hơi ấm của con Anh là A Mẫu Hôm nay Tây Dực đã đối mặt với một thảm họa chưa từng có Nhiều bộ tộc đã bị quân đội điểu tộc tiêu diệt Kế hoạch của tộc Sơ là gì Tập Đáp Lơ đã tẩu thoát rồi Họ trốn trong các dãy núi Còn sống vẫn tốt hơn là bị quân đội nữ tộc giết Đúng vậy Tất cả là chuyện sinh tồn Ngày mà quân đội nữ tộc tấn công tộc mang sợ Người đi đến ngất tôi cho tôi điên và cứu mạng tôi Nhưng mà chúng tôi trở về nơi bộ tộc đang lẫn trốn Thì phát hiện cả bộ tộc đã bị quân đội nữ tộc tàn sát Thiên thể của họ bị phong ấn Vậy linh hồn họ bị nguyền rủa Không thể siêu thoát Điều riêng lòng đầy hối hận như sự hèn nhát của mình anh sai rồi Vì linh hồn một tộc chúng ta giờ đang khổ sở vì lời quyền Anh phải giải thoát cho họ Đó là trách nhiệm của anh Jeff, dạ, hãy báo thù cho anh Báo thù cho bộ tộc chúng ta Để cứu linh hồn người trong tộc Anh ấy đã hy sinh tính mạng mình Quá giải lời nguyện Anh à Chạy trốn không thể thoát được kết cục nguyên thảm Nắm trong tay quyền lực cổ xưa Thiên điểu gần như vô địch Kể cả mà bộ tộc Tây Nhật hợp lực lại Tôi e cũng không địch nổi Dù khó khăn thế nào Kể cả chỉ còn là bệnh tôi Tôi cũng báo thù cho bộ tộc Đếp Lơ Trưởng lão Sahi đều sẽ nói rằng Chúng ta vẫn còn hy vọng Đúng Chồng bạn đã mở ra đợt tiên tri. Cô Nữ thần Khe San đã chỉ chúng tôi đến một nơi có thể đánh bại thiên điểu Thật sao? Nơi nào vậy? Người đã gọi là Kiêu Kiêu Kiêu Kiêu là thánh tích của các thần linh cổ xưa Nó cũng là nguồn quyền lực của thiên điểu Nhất định là có cách tiêu diệt hắn Nhưng tôi nghe nói Đó là địa ngục Trần gian Địa ngục hả? Đừng đi đến đó mà ở lại Canh gác lâu đài Không Em không sợ Em sẽ đi Trưởng lão Sahi đã từ đó Định mình đã chọn em Em phải đến đền Guga Để giết thiên điểu Để giết thiên điểu Tôi sẽ làm bất kỳ điều gì Tôi thà chiến đấu hết mình còn hơn ngồi đây chờ chết Tôi sẽ bảo vệ em, chẳng mã Đúng Chúng ta đi Dù có phải chết Cũng không được từ bỏ hy vọng cuối cùng Tôi cũng sẽ bảo vệ em Cháu Mã Cho tôi đi với Tôi đi nữa Nữ thần kêu sanh lên thiên Tạ ơn người để dẫn dắt chúng con Mong cho lòng tử tế bao dung của người nuôi dưỡng mặt đất Loại trừ thế giới của sương mù Và mang đến ánh sáng Những con người can đảm Những con người can đảm đến trước này tập hợp tại đây Cùng đến cơ cơ nguy hiểm Chúng con cầu xin sự chúc phúc của người Hãy chúc cho chúng con luôn giữ dưỡng niềm tin Chúc cho chúng con luôn dũng cảm Chúc cho chúng con tìm thấy sự cứu rỗi ở tay dược 究西域的希望。Đó là hy vọng của ta Trở về cư kinh Để thế giới cổ xưa tái hiện Đoạt lấy nó Hòn đá phát sáng ấy Không Vì đang ngủ sắc Có lòng nhân đạo của kêu sang Chúng ta không thể nào đến gần nó Hãy chờ đến khi nó loại bỏ mọi hiểm nguy Nhân loại sẽ biến mất Và lúc đó Nó sẽ trở thành ngọn đèn soi rọi lối đi đúng cho ta Guter Hãy đi thực hiện giấc mơ của chúng ta Quyển diệt những bộ tộc thấp kém hơn Và đồng quá tất cả người phàm còn sót lại Ví dụ như bọn vô gia cư Tộc măng sợ Người sẽ đến thăm kia ra Chờ đón sự viếng thăm nơi đó của ta Không đúng Chờ đón sự viếng thăm của thần linh Ta đang trở thành một trong số các người Ở à, Kyuga Ta sẽ đoạt được toàn bộ ma thuật cổ xưa của các người Tao sẽ mạnh hơn cả các người Tuy nhiên ta phải đối diện với thần nhân đạo Chính lòng nhân đạo đã ngăn ta trở thành thần Tại sao một vị thần Phải để lòng nhân đạo làm ô quế mình chứ Tại sao Tại sao Hãy cho ta biết lý do tại sao Được rồi Tại sao hả Ngươi là ai Ta chính là kẻ ngươi gọi là ma thuật cổ sư Ta là sinh vật lâu đời nhất trong vũ trụ Ta ngủ trong tâm trí của rất nhiều sinh vật Chỉ chờ được thức tỉnh Mười ngàn năm trước Một đêm ở châu Phi Ta để cho nhân loại học cách dùng lửa Từ đó Nhân loại trở thành những bầy tôi trung thành của ta Nhân loại cần ánh sáng Ta để chúng thành thạo cách dùng điện nhân loại bước đi quá chậm chạp ta để chúng khám phá bí mật của việc bay lượn trên trời nhân loại có mỏng manh ta để gã đầu tóc rối bù tìm ra năng lượng vô hạn hết lần này đến lần khác nhân loại đã đưa ra lựa chọn tốt nhất Chúng đã trở thành thần linh chúng chưa từng làm ta thất vọng cho đến 10.000 năm trước chúng dám phong ấn ta chúng bỏ mặt ta ở đây Người nói đúng Tàn sao bỗng nhảy thần Và để lòng nhân đạo làm ô quấy mình Giờ mười ngàn năm sau Ta cho ngươi quyền chọn lựa Đến kêu kêu Giải phóng cho ta khỏi sự giam hãm của nhân loại Để ma thuật trở lại với hành tinh này Ta sẽ giúp ngươi trở thành vị thần vĩ đại nhất Dép, anh dậy rồi Sandora Con đường phía trước đã bị một con trăng Nam Mỹ chắn ngang Ta không qua được Đúng vậy Chúng tôi sức bỏ mạng nếu như không chạy thật nhanh Thời gian không nhiều chúng ta phải tìm cách càng nhanh càng tốt Tôi sẽ đi dụ con trăng Còn mọi người tìm cách vượt qua Không được, nguy hiểm lắm Đất rừng rộng lớn Chúng ta chưa ra mà tìm Nhất định có đường khác đến kêu kêu Để ta tiễn các ngươi xuống địa ngục Vẫn còn muốn đến Kuga hả Đừng Chúng tôi đến Kuga để tiêu diệt thiên điểu Chúng tôi sẽ không cướp bao thuật của sư công Lũ con người tham lam ích kỷ Và dối trá các ngươi Làm sao tôi tin nổi các ngươi Chân bả Ghi lại Tại sao lại có cảm giác ấy Tên tôi là trang Mã Tên chúng tôi đi Hãy tên chúng tôi đi Ta đã bị phản bội một lần Một ngàn năm trước Ta đã tin tưởng điều cách Lago Kết quả là hắn trợ mang thuật cổ xưa Ta đã bị phạt một rửa ở đây Làm sao có thể tin ngươi lần nữa Ông chắc là Julius đúng không Ông không tin tôi Nhưng có thể tin nàng ấy Julius Kensan Giúp cô bé đi Chàng còn nhớ không Chúng ta được gia phó canh giữ bí mật cổ xưa Chỉ có chúng ta cảm nhận tình yêu Trong số các thần linh cổ xưa Vì tình yêu mà ta phạm sai lầm Nhưng lại giờ tình yêu Chúng ta lắp đầy khoảng không Có đúng không Hãy tin họ Hãy tin cho mã đi Kêu sang Kêu sang Sao nàng ở đây Chẳng phải nàng phải ở thiên đàng sao Sao nàng lại đến địa ngục này Như đất rừng chứ Tôi đã thấy nàng ấy Nàng ấy ở Tây Dược suốt Nàng ấy theo chúng tôi đến đây Vì chúng tôi cần ông giúp đỡ Tôi tin là quan trọng hơn hết Nàng ấy muốn ở bên ông Giờ mới đâu Với nàng ấy đó là thiên đường Nơi này từng là một đế quốc thịnh vượng Thời đại ma thuật được ủng hộ Mọi thứ đều phát triển Nhưng cuối cùng Mọi thứ tan quang Trở nên giống như bây giờ Nicholas Ông lại đưa con người đến đây lần nữa Lần trước giúp nhân loại Chúng tôi đã bị trừng phạt Tất cả chúng tôi vĩnh viễn bị biến thành tự. Còn Cao San Điều cách Labu đã phá bỏ phong ấn của Cao San Thế giới cổ xưa đã tái hiện ở Tây Dực Lần này họ không thể nào ngăn chặn tai nạn Chúng ta có thể giúp họ một tay Bản chất con người kiến ông phản ứng thái quá hả Ông quên rồi sao Tại sao chúng ta bị giam cầm ở bệ thờ Chocolate bỏ đi Chúng ta trả giá quá đủ rồi Mười ngàn năm đã qua Chúng ta đã bảo vệ hành tinh này Khỏi bị ma thuật cổ xưa làm nhiễm bẩn Nếu không Nó sẽ quyến vào thế giới lần nữa Tất cả bắt đầu từ kêu kêu Và sẽ kết thúc tại kêu kêu Kêu kêu Đừng làm gì. Kêu kêu à Đúng Kêu kêu Ừ Chúng ta có thể giúp họ Nhưng họ chấp nhận gọt sạch ma quỷ Chúng ta không thể nào chịu đựng được sự thối nát thêm nữa mà quyển trong tâm các bạn có thể được cột sạch, chúng ta sẽ gặp ở QQ. vàng Nhiều vàng quá Nhiều vàng quá Mình giàu to rồi đi đi Lại đi Anh à Lại đi Đến đây với anh Cùng tộc chúng ta À là à, mẫu Sonora Đang có chuyện gì vậy Đừng đến đó Không được đến đó Mọi người tỉnh dậy đi Tỉnh dậy đi Quay lại Còn cá to à thật à Ta đang Ta đang Ta đang Những bằng hữu kêu ra của chúng ta Khách của các người đến rồi Sao còn chưa bọn cổng hành lên tiếp Hắn muốn làm gì vậy Ta Du Hành ngàn chậm xa xôi đến Đây là cách đón tiếp khách diễn phương của các người sao Đi Có nghe ta nói không Vì hắn không đến một mình đâu Một con sói què Luôn được một bầy sói theo sau Không nghe sao vì bọn ta không mời mà đến Ta e là Nếu ta đến Cái tình nhỏ bé keo ra của các ngươi à? Chứ không nổi Ta biết lũ sói luôn đi theo bầy Đến đi Dù đến bao nhiêu Cũng không có đường về đâu Muốn vào cổng gheo ra Các người chưa đủ sức đâu ta không được chào đón Vậy chúng ta sẽ bỏ vào Hãy bàn vào kia ra chiến đấu Chạy nhanh đi Sao vậy cho mã nói này Cẩn thận ai là A Mẫu Chiến binh Chiến binh Chiến binh Trang mã Taji Sao được rồi Trường mã đây rồi Taji câu chừng Chờ mã lui lại ta gì Ta, ta gì ta gì làm sao vậy Trương Mã Anh à, là mà uống mọi người Không sao chứ Sao đưa ra Có thấy ta đang không Anh ấy đi đâu mất rồi Cha anh Bị bức tường quỷ đuốc mất rồi gì Đi thôi taxi Sandra, sức mạnh là cản thù lớn nhất của tai nạn Thời điểm khó khăn nhất Có lẽ là lúc ta cần những thành công nhất Sandra, ta tri và ta đang là những chiến binh từ tay dựng, Vậy là đồng binh thân cận nhất của ta Đừng nhắc nữa Hành trình sinh mệnh cũng có kết thúc Chỉ là ta đến sớm thôi Cuộc chi ly này của chúng tôi là gì lần tái ngộ sao Nếu chúng ta tiêu diệt thiên điểu Chúng tôi sẽ đoàn tụ trên thiên đàng Nếu thua Chúng tôi sẽ xuống địa ngục Kể cả khi ngươi không chỉ ra Ta vẫn bước vào Ta đem mở cổng trời. Ma cực cổ xưa đã khiến chúng ta mạnh hơn các ngươi Trần Bắc Thành kêu sang kêu gọi Uống cứu tứ phương sao Chuyện gì của các ngươi đâu Các ngươi có chuyện gì không hả ai bảo là không có chứ một người ra đi Chủ thành kêu ra nói Mỗi giọt nước hợp lại thành cả dương Không bao giờ khô cạn Sao chúng ta bỏ lỡ được chứ Thêm một lũ đến để chết Giết hết chúng đi Người có ma thuật cổ xưa Chúng ta có hạt giống của quyền năng nguyên thủy Phòng thủ cẩn thận Tiểu yêu tinh Theo tôi đi Tiểu yêu tinh Đừng tỏ ra can đảm Đừng lo Mấy tảng đá này để trang trí thôi Anh giỏi lắm Chúng ta hãy tống người tướng quân về chỗ của chúng kháng cự giữ để tôi xử lý bọn to xác ấy Phía trước không còn đường nữa Chúng ta đã đến nơi tận cùng của cách cũ rồi Hãy mau tìm kiếm hy vọng trưởng lão Sa Sahib đã nhắc đến phủ Tách đâu ra Chuyện gì vậy Chuyện gì vậy Ta không có ác ý Nghĩ làm gì Sao đưa ra Bạn có ngươi không sao Ta chỉ khiến cô ta im lặng trong chốc lát nhưng người vào dỗ dành con chó của mình Nếu không, ta không phiền có thêm một bức tượng ở đây đâu Tiễn cô đi Suốt chặng đường cô rất thông minh Đừng nói cách cổ đưa chúng ta đến nơi này Nhìn đi, đây là chìa khóa duy nhất Của đền chân binh cổ xưa Và nó nằm trong tay cô Lại đi, cùng nhau chúng ta có thể dụ thế giới cổ xưa ra Hãy để kêu kêu tái hiện ở tay giật Ta sẽ không bao giờ giúp một con quỷ Ta tin tay giật sẽ chiến đấu với người đến cùng Hương Cao, nước phỏng đi Là nước phỏng đi Phương Cao tỉnh dậy đi Tỉnh dậy đi Phương ca Giết hắn đi Giết hắn đi Bác của tộc đang phỏng phát thỉnh Nhân chết của nhân loại Tiểu cô nương Phi phục viên đá ngũ sắc đi Cùng gia chúng ta sẽ gọi người khổng đồ cổ xưa Ngươi còn thấy sao chúng đang bỏ mạng từng tên một Người gầy chúng kêu thét Người sẵn lòng nghe sao Hãy cùng chấm dứt cuộc tàn sát điên rồ này Cháu mã Đừng gây lời hắn Lại già quý việc này Đừng chần chừ nữa Tiểu cô nương Đưa ra lựa chọn đi 可怕！Điên làm hại Điên làm hại A Lan mẫu Đặt viên đá vào bên trong đi Tốt lắm tiểu cô đương không có khăn gì cả đúng không Sao ghét ta phải tỏ ra độc ác Giả mang gì Toàn bộ thần linh từ thời đại cổ xưa Xin hãy nghe lời thánh trọng của ta Xin hãy mang trở lại Ở thế giới cổ xưa Allah mẫu sẽ chỉ bao trùm toàn bộ bầu trời thành theo ra đến người dân quân bụi của đó, ngưỡng mộ đền dân binh cổ xưa quý hoàng bắn chúng cuối mình trước đền dân binh cổ xưa Người dân cổ xưa không có cùng sở thích với chúng ta có chứ Hãy chứng kiến quyền năng bần vâng, ba nguyên thủy Trước ma thuật cổ xưa Nó đầy những nhược điểm Hãy để kèo ra các thành nguồn gốc phục hồi để chứng minh cổ xưa thần Xin hãy nhắm mắt lại Hãy loại bỏ lòng nhân đạo của mình Hãy truyền cho ta những chuyện năng cổ xưa Là ông chưa kết lực tư Ta sẽ cai trị Tây dựng, Ta sẽ bảo vệ kết cổ Ta sẽ thống trị tất cả Chân mã Chỉ cần một đôi mắt cũng tìm thấy mây đen như để thấy mây đen phía sau ánh sáng Cô cần một tấm lòng tốt du cách lực lưng ta muốn tái sinh nền nhân minh cổ xưa hãy để thời đại con tái hiện trên thế giới này các người bằng lại là thế giới của ma quỷ hai đầu của người chỉ lặp lại tái ương mười ngàn năm trước trên sinh tiền đã xảy đến với tay dực ông không thể nào cản được tham vọng vĩ đại nhất của ta thành hiện thực tham vọng hả chỉ là điều trái tim người khao khát ta có quyền năng của thần linh rồi giờ ta là thần linh rồi trong mắt ta ông chỉ là người phạm Chú Cách Lợi Tư Là một thần linh cổ xưa Làm sao ông lại giúp những con người ngu dốt này Chỉ vì còn sót lại chút lòng nhân đạo Chính người đã đánh thức lòng nhân đạo của vị thần này Khiến ông ta trở thành người phạm Nhờ Ta cho người thấy số phận của vị thần này cái vị thần này Ta và ngươi khi xưa đã tôn thần, Nhưng mà ta muốn cho các ngươi biết Chúng ta đều đã bị lừa Thực ra cũng như chúng ta Chỉ là ma thuật biến đổi chúng thành những vị thần quyền năng Hãy nhìn những gì ma thuật này mang lại cho chúng ta Nó khiến chúng ta cảm thấy ở bên nhau Dù thực ra cách xa ngàn dặm Ma thuật cổ xưa đầy quyền năng Sẽ cho phép trái đất mọc lên vô số quả ngọt Chúng ta vẫn diễn không phải chịu bệnh tật và đói rét chúng ta sẽ không phải bận tâm đến mùa đông lạnh lẽo hay mùa hè nóng bức. Nhưng tại sao, tại sao chúng ta không thể sở hữu ma thuật? Chỉ vì hắn. Đây là cái gọi là miếng thần. Hắn dùng lòng nhân đạo làm cái cớ để phong ấn ma thuật. Hắn ngăn chúng ta lại tận hưởng tài nguyên của hành tinh Hắn để chúng ta sống trong thế giới nguyên thủy Tới 10.000 năm Bây giờ ta sẽ đuổi những tên thần bạo danh sao có đền thờ Chúng ta muốn giải phóng ma thuật Đã từng thuộc về chúng Nhưng cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta Cuối cùng chúng ta muốn giải phóng ma thuật Để tái thiết tay vật Một tay vật phát triển của ma thuật Mọi người hãy tiêu diệt tên khổng lồ Hãy phá vỡ những xiềng xích Chào đón nền nhân dân cổ xưa Về đi Không có ma thuật cổ xưa Hắn chỉ là một người phạm yếu ớt Đừng Đừng hại ông ấy mà Xin các người xin các người châu bà Chúng là ác quỷ Sao có thể cầu xin quỷ rủ lòng nhân từ chứ Dây máu và sinh lực của ta Ta sẽ trở về kết cổ và thức tỉnh các bạn Hãy cản cô lại đi Chân mà Những cách lực tư Dậy lên đi mang theo viên đá ngũ sắc và đến đó đi Giải phóng mọi quyền năng cổ xưa để giết tiểu thần Và để nền chân binh cổ xưa vĩnh viễn là huyền thoại Tần Linh Chương khắp lực tư Ngươi làm gì vậy Con người đánh thức trái tim Và tiến lên trước Châu Mã Con đường đã trải ra trước mắt em Ta là chủ nhân của viên đá ngũ sắc Khốn kiếp Tách tôi ra Chấn mã Ta không giết ngươi Ngươi sẽ chứng kiến lịch sử huy hoàng Và thành tâm ca ngợi ta Người dân đang phẫu Tôi sẽ báo thù cho mọi người Đây là lịch sử của ta Lịch sử Giấy đầy nhiễm máu Thanh đưa sao Tiết phủ Hãy tới ngủ thiên đàng nhé Đánh vào cách tăng Đó không phải là lực sử của ta Châu Mã Châu Mã Châu Mã có phải con không Châu Mã Con nói gì đi Châu Mã Châu Mã Châu Mã Wakata Chúng ta thắng rồi sao điển thần cách ta Chiếc điển thần cách ta cứu chúng ta Nhân kia thành chúng